Một trong những kỹ thuật xử lý nhanh là để chuyển đổi giữa dữ liệu, giữa địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối. Chúng ta sẽ click chọn vào ô có chứa địa chỉ. Sau đó chúng ta sẽ click trên thanh công thức. Chúng ta dùng chuột để chọn địa chỉ tương đối tuyệt đối. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phía F4 để chuyển đổi qua lại giữa địa chỉ tương đối tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp. Để định dạng dữ liệu số, đầu tiên chúng ta chọn khối dữ liệu cần định dạng. Sau đó chúng ta vào format và chọn cell. Khi đó hộp thoại format cell hiện ra, Chúng ta chọn thẻ là thẻ number. Đây là các định, định dạng, ví dụ định dạng là tiền tệ, ngày tháng, thời gian, phần trăm, định dạng dữ liệu test, general, ví dụ number. Chúng ta sẽ bỏ đi hai dấu thập phân để decimal place bằng không khi đó hai dấu thập phân sẽ bị mất. Để canh lời chúng ta sẽ chọn khối dữ liệu cần canh lời Sau đó chúng ta vào menu format chọn cell. Trong hộp Thoại phục Marcel chúng ta chọn thẻ là Alignment dù để canh lề. Sẽ có các tùy chọn là Horizontal và Vertical dù để chọn canh giữa. Chúng ta sẽ chọn Center và click OK. Khi đó dữ liệu sẽ được canh giữa. Để định dạng phông chữ, chúng ta cũng quét khối dữ liệu cần định dạng và menu phục mát chọn Cell. Trong đây chúng ta sẽ chọn thẻ là phông. Chúng ta sẽ chọn phông chữ thích hợp. Chọn in động. Dù phông chữ là 14 và tôi click vào OK để định dạng đường viền, chúng ta quét khối chọn dữ liệu. Cũng vào menu Format, chọn Cell. Chúng ta sẽ chọn thể là Border. Ở đây color sổ sổ xuống là chọn màu cho đường viền. Tôi sẽ chọn Outline Inside để tô cả viền bên trong và viền bên ngoài cho click vào OK. Khi đó viền sẽ được tô cho dữ liệu chúng ta chọn. Để định dạng màu nền, chúng ta cũng quét khối chọn dữ liệu. Sau đó ta vào menu Format, chọn Cell. Tôi sẽ chọn thẻ là Pattern. Ở đây chúng ta sẽ chọn mẫu màu nền chúng ta cần để làm màu nền sau đó tính vào ok khi đó màu nền sẽ được chọn để sử dụng các đối tượng đồ họa trong Excel chúng ta sẽ vào menu Insert chọn Picture sẽ có các đối tượng như là clip art để chèn một hình clip art chèn một hình ảnh từ một hộp tin từ máy scan hoặc là camera AutoShape hoặc art chữ nghệ thuật Organization chart là vẽ những cái đồ thị sơ đồ tổ chức ví dụ ta chọn quạt art hợp thoại một ạc hiện ra chúng ta chọn một kiểu chữ nào đó và gõ vào một dòng chữ. Số list OK thì chữ một ạc sẽ hiện ra tương tự như sử dụng trong Word.